là bất động sản ở nước nào nó cũng có một cái uh, chu kỳ uh, ví dụ bên úc á, thì uh, chu kỳ của nó tương đối là dài À, tùy từng thị trường nha có những cái thị trường nhỏ thì chu kỳ của nó thường thường có thể là 5 năm à, cứ mỗi 5 năm thì nó lên xuống 5 năm tới 10 năm có những thị trường à, à, dài á, thì chu kỳ của nó thể là 10 năm à, nhưng mà điều gì nó quyết định cái chu kỳ của à, một cái bất động sản à, thì nó có mấy cái thôi cái thứ nhất á, là à, lãi suất tức là cái dòng tiền á, đi ra đi vào à, ở ở nước ngoài bây giờ lãi suất nó đang là 0.25% nhưng mà không phải trong quá khứ nó là thấp thôi nha cái mức lãi suất quá khứ của úc á, là trong những cái năm 80 à, trong những năm 90 á, là nó có tới nó lên tới là 13% 13% nó đó là lãi suất à, cơ bản của nhà nước nha lãi suất cho vay ra là nó có thể lên đến là gần 17 à, 18 giống như Việt Nam cách đây mấy năm rồi đó. kể cả những nước như Úc mà lúc mà nó đang phát triển nóng á, là mức lãi suất nó cũng rất là cao nhưng mà trong vòng khoảng gần 30 năm đổi lại đây là nó cứ liên tục nó giảm à, có những nước là bây giờ lãi suất là đang âm ví dụ bên à, Đức Thụy Sĩ bên Nhật lãi suất âm tức là anh chị đi gửi tiền ngân hàng là anh chị phải trả tiền cho ngân hàng nó mới giữ chứ ngân hàng nó không trả tiền cho mình nha còn anh chị đi vay ngân hàng thì ngân hàng trả tiền cho anh để anh vay bá đạo không anh vay ngân hàng ngân hàng còn phải top up thêm tiền để anh anh, anh vay như ở bên ờ, bên uh, đan mạch á là ngân hàng còn phải chi thêm tiền để anh vay uh, mua nhà anyway thì ở các nước phát triển á thì là sao tức là càng khi mà họ càng phát triển thì cái tốc độ tăng trưởng về Ờ, GDP nó càng ngày nó càng giảm lại thì khi mà tốc độ tăng trưởng GDP nó chậm lại thì cái mức lãi suất nó càng ngày càng thấp xuống à, thì khi mà mức lãi suất nó thấp xuống thì giá nhà nó sẽ tăng lên à, trừ những trường hợp đặc biệt như là khủng hoảng kinh tế thì trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế thì có những giai đoạn là mức lãi suất nó tăng lên ngược lại ví dụ như tôi có năm 2011 và tôi mua căn nhà ở Úc là mức lãi suất lúc đó tôi trả là 8 phần trăm một năm 2011 mà tới bây giờ tôi đang trả lãi suất chỉ có 2 phần trăm thôi đó thì quay lại câu chuyện là đối với một chu kỳ bất động sản nó cũng sẽ đi theo cái chu kỳ tăng giảm của lãi suất tức là nếu mà anh chị quay lại câu chuyện ở Việt Nam ta mỗi lần mà có những cái chu kỳ mà lãi suất tăng đột biến như năm 2011 là giá bất động sản cũng bị chừng lại thậm chí là giảm nhưng mà lãi suất giảm thì là thông thường nha lãi suất giảm thì là là, là giá bất động sản tăng còn lãi suất tăng thì giá bất động sản nó giảm đó là cái cái thứ nhất nó quyết định chu kỳ bất động sản cái thứ hai quyết định chu kỳ bất động sản á là nó liên quan đến cái chu kỳ của một cái doanh nghiệp chu kỳ uh, kinh doanh đó. đặc biệt là đối với cái ngành của tôi là bất động sản công nghiệp và bất động sản kinh doanh là một cái doanh nghiệp á, họ sẽ tăng trưởng nhanh trong vòng khoảng 10 năm đầu tiên tức là trong cái giai đoạn mà đến năm 10 năm mà đến 15 năm là họ tăng trưởng rất là nhanh nhưng mà qua đến khoảng 17 18 năm á, là bắt đầu cái sự tăng trưởng nó bắt đầu nó chậm lại giống như là khi mà anh còn nhỏ doanh nghiệp anh nhỏ thì anh tăng trưởng rất là nhanh hai ba mươi phần trăm thậm chí là một trăm phần trăm năm cũng được nhưng mà đến lúc mà anh tăng một cái mức nào đó rồi á, thì bắt đầu anh sẽ bị dừng lại thì khi mà một cái doanh nghiệp ở một cái khu vực một cái thành phố đó thì họ qua cái tốc độ chu kỳ tăng trưởng nhanh rồi họ bắt đầu họ chừng lại thậm chí là họ còn còn chết đi nữa ví dụ như Nokia à, có một cái thành phố tên là Nokia Thụy Điển á à, mọi người có xài Nokia có ai nhớ không ai sinh năm à, Nokia bây giờ đâu ai xài Nokia nữa đúng không Nokia đã từng là công ty bán điện thoại lớn nhất thế giới và cái thành công ở thành phố là Nokia là trong cái thời gian hưng thịnh của Nokia là bất động sản nó tăng rất là nhanh nhưng mà đến lúc mà cái thành phố đó các cái doanh nghiệp bắt đầu nó nó nó già cỗi rồi nó chững lại bắt đầu là cái bất động sản nó lại giảm đi thì cái một cái chu kỳ của một cái khu vực nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chu kỳ phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực đó ở Việt Nam mình thật ra nếu mà quay lại các cái thành phố mà phát triển tốt á, trong những cái thời gian vừa qua nếu mà anh chị chú ý á, ngoài Hà Nội Sài Gòn những khu trung tâm thì tôi không nói nhưng mà những cái thành phố mà phát triển tốc độ tăng trưởng nhanh á, đa số là các thành phố công nghiệp ví dụ như Bình Dương đúng không ví dụ như ở ngoài Bắc thì có Bắc Giang Bắc Ninh Vân Đồn thì á, cái chu kỳ bất động sản là đi theo những cái sự phát triển của các khu công nghiệp ở đó à, thì càng nhiều công ty tới à, càng à, phát triển công nghiệp càng có nhiều dân tới càng có nhiều công nhân thì là tốc độ phát triển bất động sản nó sẽ tăng thì nó sẽ đi theo chu kỳ đó và cuối cùng nó có một cái chu kỳ về dài hơi nữa tức là chu kỳ nó đi theo dân số tức là đối với những cái nước phát triển mà có dân số trẻ như Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta trong vòng 30 năm nữa là tôi đảm bảo là à, về về mặt lâu dài là chúng ta không phải quá lo là tại vì dân số chúng ta còn rất là trẻ những cái người trẻ này họ sẽ học họ sẽ tốt nghiệp đại học họ sẽ đi làm và họ sẽ có nhu cầu mua nhà họ sẽ tiếp tục họ đẩy cái sự phát triển của bất động sản nhưng mà bắt đầu chúng ta đạt đến một cái mức như Nhật Bản chẳng hạn Nhật Bản bây giờ bất động sản hầu như là không phát triển từ những cái năm uh, 90 đổi lại đây là bất động sản Nhật Bản là giảm thậm chí có những cái căn nhà ở Nhật là bây giờ họ còn cho không à, hoặc là những cái à, nước như là ý ý bây giờ là cũng đang à, rơi vào tình trạng là à, dân số già cỗi người mất đi nhiều hơn người được sinh ra có những thành phố ở ý bây giờ là đang bị bỏ hoang à, bất động sản là nó giảm thậm chí là cho không mà cũng ai tới ở thì cái cái chu kỳ thứ ba đó là chu kỳ dài hơi là nó đi theo cái chu kỳ của dân số chu kỳ phát triển à, phát triển cũng như là giảm triển tức là giảm thiểu của dân số tại cái cái đất nước tại khu vực đó thì như vậy thì có có ba cái chu kỳ như vậy các anh em chú ý cái thứ nhất là chu kỳ ngắn hạn thì liên quan đến lãi suất ngân hàng đi lên đi xuống ngắn hạn chu kỳ thứ hai là trung hạn thì liên quan đến cái chu kỳ phát triển của một doanh nghiệp một cái ờ, tổ hợp doanh nghiệp cái thứ ba là chu kỳ phát triển của dân số của ờ, đất nước hoặc là một cái khu vực đó